Rồi cho chị hỏi em ờ, một vài câu nhé. ờ, Thông qua dạ. cái kênh nào hay là thông qua thiết bị nào để em biết đến ờ, Trung tâm Kế toán Việt Hưng? À, à, thực ra là em cũng có tìm hiểu và có lên các cái trang web ở trên mạng để xem tìm hiểu là lúc mà các cái khóa học về à, khi mà em có nhu cầu thì em lên em tìm hiểu xong thì à, em tìm thấy Việt Hưng ở trên đó à nghĩa là em tìm em biết qua Google đúng không Dạ. Rồi, cảm ơn em. Trong quá trình học thời gian học vừa qua thì chị hướng dẫn em thì em có thấy uh, dễ hiểu không? Dạ, em thì học được um, thành 2 tháng rồi ừ. thì em thấy là rất là dễ hiểu, nội dung thì rõ ràng, chị ừ. cũng chị tình tình nhá dạ. em có câu hỏi gì thì cũng chị cũng trả lời luôn cho em. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. À, <laughs> thế còn cái uh, về phần giáo trình của trung tâm ấy em thấy nó có dễ hiểu không? Dạ, thì đây là lần đầu tiên em học ở trên nghe online á ừ. thì em thấy là mặc dù học online nhưng mà chứng từ thì cũng đầy đủ ừ. thì rõ ràng nên là uh, có thể thực hành luôn được công ty lại còn cung cấp cả phần mềm để mà thực hành tại nhà nữa nên là rất là tiện lợi cho bên cho em rồi cảm ơn em thế um, dạ. sau này nếu mà học hết khóa học này thì em có ý định là giới thiệu bạn bè hay người thân tiếp tục học ở ờ, trung tâm kế toán Việt Hưng không dạ thì đó em em thấy à, như em nói thì là bên mình học rất là dễ hiểu và lại là rõ ràng nữa nên là nếu mà bạn em hay là người thân của em có nhu cầu á thì là em sẽ giới thiệu qua bên mình rồi cảm ơn em trung tâm kế toán của bên chị sẽ hỗ trợ dạ. với bọn em nhanh nhất có thể lúc nào bên em có dạ. thắc mắc gì bọn em có thắc mắc gì đấy thì bọn chị sẽ giải đáp hơn nữa thì bọn uh, trung tâm chị sẽ uh, hỗ trợ bọn em trong kể cả sau này mà em học xong rồi ấy Bọn chị sẽ ờ, đồng hành cùng bọn em trong suốt cái thời gian em làm tại doanh nghiệp và trong quá trình dạ. mà làm tại doanh nghiệp có vấn đề gì phát sinh có thể là những cái vấn đề mà ngoài phát sinh ngoài cái việc học ấy dạ. thì là bọn em cứ nhắn tin hoặc alo đến trung tâm hoặc trực tiếp đến cho giáo viên hướng dẫn ấy thì ờ, dạ. bọn chị sẽ tư vấn và sẽ cùng bọn em tìm ra cái hướng giải quyết một cách nhanh nhất Dạ. Đấy, nên là em yên tâm bọn chị sẽ đồng hành cùng bọn em đến khi nào mà bọn em làm thành thạo lên báo cáo dạ. mà đến khi nào mà không cần đến bọn chị hỗ trợ nữa thì thôi nên là em yên tâm nhá tại vì có những bạn mà đã học sau 2 3 năm rồi mà có những cái lần phát sinh mà kiểu có thể là có những cái phát sinh mà ở công ty này có những công ty kia không có đó là dạ. mỗi một công ty là có một đặc thù khác nhau đấy nên là bọn chị cũng sẽ hỗ trợ đến khi nào mà giải quyết được công việc thì thôi Dạ. Rồi, nên là bọn em cứ yên tâm về cái phần uh, bên chị hỗ trợ nhá. Dạ, rồi, hy vọng là sau khóa học này thì uh, em sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè và người thân tìm đến uh, trung tâm kế toán Vĩnh Hưng bọn chị. Dạ, chắc rồi. chắn rồi chị. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em chào chị. Rồi, chào em.